và còn nhớ rằng là trong cái đời sống ngày bây giờ nó ngày càng vất vả như thế và những cái câu chuyện mà nó ngày càng mà gây cấn hơn khi mà bạn nếu như chẳng may mà bạn bị xảy ra mâu thuẫn hay là trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào khác mà ngoài tình huống mà chúng ta không thể giải quyết được gì thì đây chính là cái câu chuyện mà chúng tôi có thể sẽ kể và bắt đầu từ tối ngày mai thôi chúng tôi sẽ xin uh, bắt đầu một cái buổi uh, đầu tiên về cái câu chuyện về xã hội về uh, đời sống này về tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy mà bọn tôi có thể uh, góp nhặt lại từ thời gian gần đây và mong quý vị và các bạn hãy cùng đón xem và đây chính là một cái phản hồi tốt nhất từ kênh của tôi Vâng, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một buổi tối ngày mai.